Ba ba là đổi máy thu băng mới cho con bà hả Tại con Châu thương ông già của nó thôi à, nói viết thơ về Nói là quen được một chàng trai Kiếm được việc làm nữa Cháu cũng muốn ra tìm việc làm lắm đó chứ Nhưng mà chú không cho Tiền vàng mã mở đường Đút lót đậu trâu mặt ngựa Bảo đảm đưa tới Năm, năm nay là máy video và tivi màu Sang năm á là sẽ nhà lầu xe hơi Tủ lạnh áo giặt Con lên tính giùm chút nha Thưa ba, thưa má, năm nay con chỉ đúc đỡ bao nhiêu đi thôi. Sang năm kiếm được nhiều tiền con sẽ đúc đồ tốt hơn cho ba má. còn đá vào chậu lửa nữa ừ mau đi về đi ba cháu đang chờ đó dạ bà ba, bà làm cháy nữa rồi nè ây à, thiệt sự ý quá người già rồi thiệt là lắm cẩm mà ê đừng lấy nước tát ừ, chú ạ à. đốt vàng mã kỵ nhất là bị nước làm tắt lưng chừng đó tại sao quỷ môn hoàng mỗi năm chỉ mở một lần họ ao ước thần nhân bố thí cho họ họ vui vẻ khi mà mất hứng trở về cháu nghĩ sẽ ra sao ờ tránh ra tránh ra ơ à, bà ba đừng có tát làm gì chứ à, à có ma à, có ma kìa không sao đâu ly à lấy nhận này tôi, nè bà quỳ xuống đi hả ờ nam mô di đà phật nam mô di đà phật tôi không phải cố ý đâu nam mô nam mô nam mô nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô nam mô nam mô nam mô nam mô nam mô di đà phật tôi không phải cố ý đâu nam mô di đà phật nam mô di đà phật ơ nam mô nam mô nam mô nam mô ơ tôi không phải cố ý đâu nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật tôi không phải cố ý đâu nam mô nam mô di đà phật thành tâm xin lỗi đi ờ, ờ làm ơn đừng trách tôi nha ờ làm ơn bà đứng dậy đi bà ba nó chấp nhận xin lỗi của bà rồi Có thiệt vậy không Liền đỡ bà, bà vô nhà đi à, Thì không sao hả Vậy không có sao đâu Bà vô nhà ngồi nghỉ đi nha Từ từ đó Ờ à, ông làm ơn làm phước đừng có trách tôi nha Ôi ơi ơi ơi Thì không sao hả Không sao đâu bà yên trí đi Đúng rồi bà không cần phải sợ nữa Bà vô nhà nghỉ đi Ờ có bà kìa Vô tình thôi Rượu mời không uống Cứu được bạn Ấy à, à con bà cứu tôi Ấy à Tôi, tôi làm tôi hết hồn Liên à, đỡ bao nhiêu nhỉ hai giờ ngày rằm Nhớ thắp nhang nha Hả? Ờ <laughs> Cháu cười cái gì vậy Dạ thưa chú Chú giống như ông đạo sĩ hơn làm cảnh sát đó Đạo sĩ và cảnh sát cũng đều hành đạo thôi mà nước đi Ờ Nè làm ơn cho tôi thêm một chĩa khoai tây Nè Đổ cái gai phân thuốc cho tôi đi Đừng cho tôi quá nha Sếp Lâm đã dặn làm cho thật giống mà Ai biểu anh làm bồ tôi làm khách chứ Thẩm mất dịch Nè Giờ làm việc đừng trò chuyện với khách nha Cả anh chơi tôi nữa hả Đó là lệnh của sếp mà Về sở rồi bà sẽ chốt Brother Lúc làm việc phải gọi là sếp Lâm Không phải là brother Phải rồi Bác tôi làm bộ, của anh thì ngồi coi nhà Anh biết đàn sao Không biết Vậy thì phải rồi Anh cả đêm mà không thấy gì hết Nguồn tin này thiệt hay giả đi Hay là đi về đi Con nhỏ kia có đẹp không hả Sếp à Bây giờ mình đang thì dõi chuyến giao dịch ma túy mà Nghĩ gì rồi mới tán gái đi đã ngồi hai tiếng mấy rồi Đã rồi thì sao Anh không thấy nên có một người trò chuyện với cổ sao Nội máu về rồi à Tôi thấy anh ngu quá đi À tôi hiểu rồi Ý anh là của có tóc rối hả Anh coi kìa Ngồi yên không cử động Còn bàn tay thì không rời khỏi cặp táp Anh thấy sao hả Nè Qua hỏi của nhà Khoan đã Chờ thêm mười mấy giây nữa đi Đi bây giờ có khác gì chờ thêm mười mấy giây nữa chứ Bản nhạc chưa đàn xong mà <laughs> Nè chuyện gì Cô gái độc thân Dễ dàng thôi ừ, Thưa cô à, Thưa cô à Để nước này không vừa miệng hả Hả Thưa cô Cô à Cô à Tôi có thể ngồi xuống không tôi là cảnh sát Bây giờ nghi ngờ cặp tác của cô Muốn mở ra kiểm soát Cô không lên tiếng coi như là đồng ý đó nha Anh có sao không? sếp Lâm, trúng anh rồi đó Đứng yên Bây giờ tôi thưa cô về tội chống lại cảnh sát nói gì làm sao không ừ, thôi gì mình cũng phải làm thôi đi đi đưa lại đưa lại đưa lại đưa lại nghe không ừ, ừ, đưa lại đưa lại đứng lại đừng bơ tay nữa bà chàng này thầy à cứu tôi đi cứu tôi đi cứu tôi đi cứu tôi không đầu xuống thằng dơ hai tay lên thôi đừng nha để tôi giải quyết đi Dạ, dạ, dạ. lên nha anh lẹ lên cái xe của tôi đi lẹ lên lẹ lên lẹ lên cái xe của tôi đi lẹ lên lẹ lên sếp à sếp à báo cáo này viết làm sao đây hả viết làm sao đây viết thì không khó khó chỗ là có ai tin không Viết xong chưa Dặn dạ, xong dạ, rồi Đưa coi Mượn coi anh chút mà Chỉ trong nháy mắt thôi Một cô quốc tịch Trung Quốc bay ra từ cửa sổ Tôi hai hai ba bảy lập tức nhào tới đụng ngay chốc té ngã ngửa Ờ viết cũng hay quá chứ hả Hay thiệt hay thiệt Anh sớm đánh máy giùm tôi thì tôi à, đâu cần mệt vậy đâu Cũng không phải vậy Tôi đánh thư từ trước giùm anh thôi Anh không đổi nghề qua viết tiểu thuyết hiểu lắm đó Thôi đi nha, đừng chơi tôi nữa Bộ làm thấy con nhỏ đó hơi quái lạ sao À cũng quái lạ thiệt chứ Anh ngồi đây hơn hai tiếng mấy rồi mà cũng chưa điều tra ra nhỏ đó Điều tra ra rồi Con nhỏ đó đâu ở Bình Châu Có bà ngoại 78 tuổi Thi Hà đi kêu bà là bà bà Anh định làm gì đi Kêu bà ra nhận xác về đập khẩu cùng Ai, Tôi thấy anh bị giật cũng mệt lắm rồi Bây giờ xử trí nữa càng mệt thêm Nè đừng mơ móc tôi nha có được không Ai... Cái bà ba đó bảy mấy tuổi rồi Anh biểu bỏ từ Đông Bình Châu tới đây Thì cũng phải nghỉ mấy ngày mới có thể nói chuyện được chứ Phải không Nếu tôi không tham danh người mấy nè mà tôi trở vào tôi coi nha Thiệt đó Nè anh, anh em với nhau giỡn chơi không được sao hả Nè đầu anh có chí đó Anh mới có chí đó Thì bây giờ anh đang giỡn chơi này nè ừ, Thôi đừng giỡn nữa điện thoại đi Tới Đông Bình Châu gọi anh em đó làm giùm Rồi viết báo cáo cho anh đi Nghe chứ Chứ à Thỉnh thoảng mình ra Hồng Kông như vậy Con người thấy thoải mái hơn nhiều đó Hay là lát nữa mình dừng chân tại Sogo đi sống quần áo cho chú nha Đừng có bài đặt nữa Mình nhận xác cho bà ba rồi thì đi về tổng bộ Không có đi đâu nữa hết Chú à Cháu đã hứa cái gì vậy chú Cháu nhớ rồi Đi phố thì phải được sự đồng ý của chú Coi xin cine thì phải đi chung với chú Không thể trò chuyện với người đàn ông nào Nếu mà có thể bỏ chú được ừ, Nhưng mà lúc nào cũng phải có mặt chú Đơn mình hả? Ừ, đi chung với chú tôi Ồ, vậy cũng được Bà có chết rồi hả? Bà già hả? Vậy thì kẹt rồi Nhưng không có sao Cô còn trẻ mà Có thể tái giá Tôi dẹp cho ông nội Ờ, ờ, ờ xin lỗi nha Mình có bị vậy không? à Chú đến làm người ta rồi mà Anh chỉ có lau sạch chiếc áo giùm cho con thôi Chú hả? À, xin lỗi nha à, Hiếu hi làm sao mà hả? Nè Ai muốn nhận xác của Trần Cao Châu đây Là tôi đi Nhanh lên đi Sắp nghỉ việc rồi Nè tiền bối à Tôi là trung sĩ hai hai ba Tôi đặc biệt tôi rước chú đó Nè nè nè mời mời vào Thưa chú hay là cháu trúng đạn ở chỗ nào Đầu gối đó Ờ, sao kỳ vậy Thật là lạ Có gì lạ đâu Ai trúng đạn mua lỗ mà Vết thương trúng đạn sẽ sưng lên Đúng ha Sao kỳ vậy Trừ khi trước khi trúng đạn đã chết Hừ, Trước khi trúng đạn cô khỏe như trâu vậy Kéo tôi cả cái số đó nha Người chết rồi vẫn có thể cử động trói rồi sao cử động à. đây là phản ứng đốt siêu ông dư truyền muốn người chết cử động còn rất là nhiều cách wow. chú à chú giỏi thiệt Sao ổ của cổ sẽ lại bị thương vậy? À, đâu biết, đâu có đánh đầu cổ Báo cáo khám rớt nha Ồ, họ là cảnh sát Mình lập tức về coi Ờ tiền bối à, mời qua bên này <laughs> Nè đào tiền phiếu, hôm qua tính sao mày? Chừng nào có sẽ trả Tiền bối à, bên này Tí à, hai ly trà sữa Dạ Trà sữa nha Nước sôi được rồi Nè mà ly trà sữa, ly nước sôi Sếp là còn chưa về à Mình qua bển ngồi chờ đi Báo cáo đã có rồi Sếp à, ông bán này làm gì vậy? Báo cáo gì chứ, đây là chú Phong đó mà Chủ đề kinh sát à, cô chưa mặc quần mà Đồ điệp nè chú đang ngồi chờ chú nha tôi tìm sai lầm ha nè tiếp ra cho muối đi chú à nước sôi đi cảm ơn đi. Này, có thiệt không đây hả? Này, cầm với dạ. tao bị hư à? Thôi phản rồi nè. Quay dạ, à, lại Quay lại chỗ nào bị hư vậy hả? À. Đi nhanh lên đi. Lẹ lên. Chắc là thằng nào đọc trúng ổ điện chứ gì? Hey. Wow, sao mặt đẹp tới đây vậy hả? Đi cine với anh đó. Ừ, có thiệt không đây? <laughs> à, sếp làm à, ông là tiền bối đồng Bình Châu tới kiếm sếp đó. À, chào chú, mời vô. Sếp à, hồ sơ này xong rồi. À, giỏi quá ha, chưa gì đã xong rồi. Bữa khác à, sẽ mời cô ăn kẹo ha Ok ừ. à, Xin lỗi Thanh niên tuổi trẻ Thật là bê bối à. Sếp Lâm à Anh đi đâu vậy tôi tìm anh cùng hết đó nha Đây là chú Phong tiền bối à, của Đông Bình Châu à, Đã quen biết rồi Quen rồi hả Chú Phong mà giỏi lắm nha Hồi nãy trong nhà xác à Ông nhớ tới cái xác mà thôi Truy xác anh tới về ngay Làm tôi hết hồn luôn Mình là cảnh sát mà Nói chuyện giống như đời xưa vậy phải căn cứ theo khoa học chứ thì mối à mời ngồi đi hai người tâm sự cho tôi đang làm việc nè um, à, nè chú à tôi nghĩ lần này chú ra đây để báo cáo khẩu cung của bà ba phải không hả phải à, chú à tôi nghĩ trường huấn luyện dạy chú yếu quyết báo cáo khẩu cung gọn gàng tóm tắt trực tiếp nhanh và đơn giản rõ ràng và không có phóng đại tôi nghĩ bây giờ chú có thể bắt đầu không biết gì hết Nè, chú à Không biết gì hết là sao hả? Là chú hay là nó? Trong huấn luyện chắc có dạy anh Luận xét khảo cùng Phải bình tĩnh phân xét Anh từ từ suy xét đi Nè, nè nè chú à Chúng ta đều mong sớm ngày phá án thôi Nói chuyện như chú tức là vẫn chơi chứ gì Chưa vậy, anh bạn à Tại vụ án này rắc rối Nếu không mời tôi cũng không tới đâu À, thôi được rồi Nếu như mà chú muốn nói cái gì Có thể giúp ích cho vụ án này đó hả Thì tôi sẵn sàng nghe chú nói Chú nói là muốn coi báo cáo khám nghiệm mà không sai Tôi nghi ngờ nạn nhân trước khi trúng đạn Đã chết rồi <laughs> Nè Ý của chú không phải là tôi gặp ma chứ Không phải là gặp ma Chẳng qua là cô phải chết thôi Người chết đâu có thể mang ma túy Không phải đâu Hồi nãy trong nhà sáng Im đi Nè chú à Bây giờ là thế kỷ 20, thập niên 90 Chú còn xuống người ta mê tính sao à, Anh nông cạn thôi Có cần tôi làm ma chai siêu độ cho cổ không Cổ không phải là ma, không cần siêu độ Chú à, Thôi được, thôi được à, Thôi về đi Cổ không phải là ma Nhưng mà cổ đã chết rồi Vậy chú nói đi, cổ là cái gì? Vậy là cái xác Xác chết cái gì? Xác chết có nhiều loại Chết lâu trở thành cứng ngắc là cà rồng Chết mà không cứng Kêu là hành thi Tôi nghi ngờ có người lợi dụng hành thi Mang ma túy Attention Xong lão tướng Nghe có người nói có chuyện ma quỷ thì tôi đã đoán được là anh rồi Mỗi năm không gặp anh Anh cũng vẫn không thay đổi Đứng đó làm gì Chào cờ hả No sir Chúng tôi đã bàn một vụ án Chú Phong nói là có lẽ người lợi dụng hành thi mang ma túy Tầm bậy Làm nhân viên cảnh sát Đâu có thể nói quan đường như vậy Tôi xin phép Có muốn biết thêm về vụ này không Lâu quá không gặp Tới văn phòng của tôi Trò chuyện đi Sếp Lâm, cậu cũng vô nha Yes sir Hồ sơ này đã chờ anh lâu rồi Ký tên vô đi uhm, Vẫn cứng cổ như xưa Năm xưa nếu anh không có nhiều nguyên tắc như vậy Thì hôm nay cái ghế này do anh ngồi rồi Nguyên tắc, đúng là nguyên tắc không thể đổi Vậy được Hồ sơ này tôi tạm giữ ở đây Anh thích ký chừng nào thì chừng đó tớ ký Mình trở về đề trách Sếp Lâm Yes sir Cái vụ này đã liệt vào cơ mặt cao độ Ngoài lời thuật của cậu ra không thể hỏi bất cứ ai Yes sir Báo cáo khám sát đã gửi về rồi Theo phân tích Nữ nạn nhân đó đã chết trước 7 ngày Cách ngày xảy ra vụ án có thiệt không đó? Cái ông khám sát có phải là mát không hả? Tôi cũng cảm thấy lạ. Nè anh Phong à, cái vụ này trúng mánh của anh đó. Anh thấy sao? Um, thưa sếp, sếp tin động hả? Of course. Năm xưa lúc ảnh gặp tôi đã nổi tiếng bắt trộm như anh, phá án nhìn. Đã phá biết bao nhiêu kỳ án lạ ha. Anh không cần nói ngọt. Cái nón lớn như vậy tôi không đội được. Sếp lầm, gạt bỏ cái vụ này đi. Coi như chưa từng xảy ra. Đem vụ cái xác đi. Yes sir. Không thể đổ cái xác. Khoan đã Nhưng để cái xác đó lại Dễ khiến người ta nghi ngờ đó Đem chôn nó đi Đem chôn cái xác sẽ mất hết mình mũi Lý, làm theo Anh không cần dở trò Chuyện thế thiên hành đạo Tôi chắc chắn phải làm Hay vậy thì tốt rồi Nhưng mà không có thể che giấu trần tướng Nhất định phải báo cáo lên cấp trên Không thành vấn đề Tôi cũng vì tốt cho tất cả thôi Sếp Lâm Yes sir Bắt đầu từ hôm nay Sếp Phong và cậu điều tra vụ này Hả? Cái gì? Còn nữa, Hầu để tiện cho chú Phòng. Khỏi để bê bếp gió bụi. Chú Phòng sẽ dọn tới ở chung với cậu. Có thể không đó sếp? Quyết định như vậy đi. Sếp Mã à tôi... Đây là mệnh lệnh. Ra ngoài. Yes sir. À, à, sếp Mã à. Chú nói là ông phá án nhanh tại sao làm mấy chục năm cảnh sát chỉ có lon cánh gà không vậy? Không sai. Ông phá án nhanh bắt trộm nhanh. Tôi đã nói số một câu. Ông lãnh đủ càng nhanh Biểu hiện của ông ta là gió lốc Hiện tới đâu là chỗ đó sập hết Nè Cậu qua chừng ổng giùm tôi nha Vậy sao không giao cho ổng Cái vụ này Chỉ có ổng làm nổi thôi Ok Tôi ra ngoài Nè chú hãy coi Cái rút của cháu có đẹp hay không vậy Lát nữa thanh toán với mày nha hả mày Hey, đúng không vậy? Là chú ba làm đại miếng đừng có tháo mà. Đại miếng đừng có tháo đi ăn đi. Ui. Dạ. Đi mà. Ai đã ăn bánh gì hả? Ừ. Ờ, người mới đó hả? Cũng chơi được quá ha. <laughs> nè chú à, chú phải tính chơi tôi chứ. Hả? Ừ, tôi không có... Cháu trong phòng anh sếp à. Bà đã biết không? <laughs> ừ. Sếp đã nói gì? Sếp mã nói nhờ ông điều tra dụng vụ đó Tạm thời ở trong nhà tôi ừ, Vậy anh có hứa không vậy? Dĩ nhiên là tôi không muốn rồi Nhưng mà bây giờ thì... Hello <laughs> Nè, tôi chưa có bạn gái nữa nha Đừng dành tôi ha Ồ, vậy thì phải tùy tình hình đó Ồ <laughs> một cửa không cần chìa khóa hay sao Chìa khóa đây nè ừ? <laughs> Khoa học tối tân mà ừ? Nè làm anh nhanh đi Mời vào Nè tự nhiên nha Wow ừ, Thiệt là đẹp quá Đấy ừ? làm ơn chị ta đóng cửa giùm đi cảm ơn người không ra người khóa không ra khóa uhm. à, chú à nếu như ở không thoải mái thì chú đừng có miệng cưỡng ừ? Nè chú à, mấy con cá thì đẹp lắm đó Cháu coi lại con nào đẹp nhất à, Làm ơn tránh ra, tránh ra <laughs> Hay khỏe đây à Chú làm gì vậy ờ, à, ờ, Coi chỉ tay sướng hơn là coi cả Coi chỉ tay Lấy giùm chú Cái bồn tắm đó ngộ quá hả Ờ, à, Quang Ninh tắm thử Ờ Cháu giờ lắm sao à. Ờ chú à Đời sống tuổi trẻ là vậy đó Không có ràng buộc Bên kia đi cầu Bên đây tắm rửa Bên đây đi ngủ ừ, Tôi thấy là không hợp với chú đâu ha Có gì hay chứ Bị thấy hết phải không Ờ nè chú à ở ngay ngã tư có một cái quán trọ vừa chú ở đó Không có tiền hả? Nè Ở đây có 300, khỏi tính lời Không trả cũng không sao Ở đây xuống sao? Chú Phong à, nhà con rộng lắm Ồ, vậy thì hay quá, có thể tiết kiệm được 200 Nè, một trăm đồng này để chú đó taxi đó Nè, cầm lấy đi Liên à, lấy đôi dép ra cho chú Dạ hay à, Nếu mà chú thích vậy à, đành phải chịu thôi Vậy thôi bây giờ tôi không khách sáo nữa Bây giờ tôi tắm nha la la la la thoát y thoát y quần tâm tăng tăng tăng tăng y hay da tắm này lo tắm đi mà chú à dép chú đi nè à, chú phong à hai tới nhà tôi ở đi nhà tôi rộng lắm hả có đôi dép lại đi vì nàng đẹp như một bông hồng nên tôi không dám trao tình hả <laughs> nhanh vậy à Nè nè, cái gì mà ổn vậy? Thế giờ Hey, thiệt tình Thế là sao mà ồn vậy hả? thế Hả? À, mấy người làm gì vậy? Nè, đừng phá đồ tôi nha Nè vậy là ý gì đi à. Nè cái thằng mắt dịch này làm gì vậy Nè chú à chú thiệt quá đáng Đây là nhà của tôi mà à. Nè chú Nè Nè chú à tôi cảnh cáo chú nha Chú hãy tháo cái đèn đi Mỗi ngày một tinh thần tỉnh táo Nè thì bố cổ tinh tới đây à, cả tiền để cho anh đó nha à, là có phước rồi ha cái thằng mất dịch này cứ giúp người ngoài không à mày nè muốn gì đây muốn đánh lộn về đi về đi Nè nè nè Anh đừng nghĩ ờ, gầm đen được sáng nha Sáng cái đầu mày á Lấy áo thôi mà à, Chú à Ngày mai rước chú nha Về đi Hi. Ừ. Chú à Nằm đâu vậy Cầu tiêu hay là phòng tắm tùy ý cậu Nếu mà không thích thì ngã tư của quán trọ Được chú à Trả cho tôi đi Cái gì chứ Remote control Tôi không biết cái gì là ăn Nè nếu mà chú không trả tôi trở mặt đó nha Chú à Con không ngủ à Chú qua đi Chú à trả cho tôi đi động hết nổi rồi Là chuyện gì Dừng lại quá cháu ngủ không quen à. Đếm số đi Chú ru cháu ngủ giống như bình thường đi Ê thôi được thôi được Ê ngủ ngủ đi Ngủ ngủ đi Chú hát tiếp đi hát tiếp nữa đi Ê mà ngủ đi mà ngủ đi mà Nè <laughs> Chú không làm ca sĩ thì là uổng đó nha ừ. Ngủ cũng phải có kỹ thuật Ủa, làm chú giật mình hả? Tôi quen tập thể dục trước khi ngủ đó Được Tôi pha ly trà, ngồi ngắm anh tập. Yeah! Pha trà hả? Tôi pha cà phê. Làm gì vậy? tôi qua đêm trộm hả? Ngáp hoài à? Dựng đài làm phép đó. Ồ, oh, chuyện đời á, thật là lạ quá ha. Anh thật là không hợp rồi gì ông? Cô tôi hợp rồi gì ông hờ? Anh thì hợp rồi rồi, tôi chịu ông không nổi đó. Thôi chào nè tiền bối à hôm nay mình bắt từ đâu đây mình tới kim xà chuỗi sắm đồ hay sao nè tiền bối à tiền bối à tiền bối à tiền bối à dẫn chúng tôi à, đi đâu vậy chứ hả tiệm này là của sếp tùy bạn trai của con chồng hai cậu chưa biết sao nè chú à chú có manh mối thì phải cho chúng tôi biết chứ vô nhà người ta xét thì phải có lệnh sưu ra lệnh sưu ra đó không có lệnh thì khỏi điều tra Nè Nè Sao đây Thì theo ông đi nếu không thêm chuyện nữa What can I do for you? À, tiền bối à, mấy chuyện này để tôi được rồi hả? Excuse me, I want to go inside to see. oh, <laughs> okay, okay. I want to try your account. <laughs> Ham police. Đây không phải là câu lạc bộ cảnh sát. Nè, đừng mà trợn nha. Hả? Thưa cô, chúng tôi là ban điều tra tội ác thương nghiệp. Chúng tôi nghi ngờ ở đây có người xài tiền giả. Và cũng để tránh tổn thất cho cô. Hy vọng là cô hợp tác chúng tôi. Dạ được. Xin hỏi dùm đủ tiền. Ờ, dạ được, dạ được. có khả nghi Không có liên quan đến tôi đâu Không có liên quan đến tôi mà Ai đưa cô vậy ừ, Hình như là thằng Cường đưa cho tôi đó Thằng Cường dòng lớn ờ, ừ, ờ, ờ, Đừng có nổ súng nha Nó thường đưa tiền cô xài sao ông Không phải đâu tôi không có quen với nó mà Nè Để giữ an toàn cho cô Nằm xuống đi Nằm xuống ờ ờ ờ, <laughs> Cảm ơn anh nhiều nha Nằm xuống <laughs> <laughs> Tiền bối à, mày vô đi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi <laughs> ừ. nè chú à chắc là tôi không nói trước nha lát nữa có gì xích mít đó đứng sau lưng chúng tôi nha cậu sợ à đúng vậy sao không bảo vệ chú nổi à tiền bối à Máy việc cực này để chúng tôi làm được rồi nè anh ba à chờ lát nha xin hỏi Eddie có đi không ai tìm anh chúng tôi là CID làm gì vậy nè nè bình tĩnh Alo, chị Mai Eddie có ở đây không? Ờ, chờ lắm à đi à Điện thoại anh Alo, ai vậy? Mấy anh ai vậy? Hội viên mới có thể vô hả? Chúng tôi là cảnh sát dìm đi Có một vụ án chúng tôi bàn với anh đây cảnh sát gì mà tao là thằng cường đây nè muốn gì vu quan tụi ta sai tiền giả phải không có chứng cứ gì không chứ lấy ra coi bình tĩnh đi ê thằng ấy đi ở trong cái gì đây cảnh sát là làm cha à? hồng kông không có pháp luật sao ừ luật cái con mẹ mày hả mày dám chửi tao đánh cảnh sát không nó lại Không nó lại à. ngoài tránh ra đi Nè Sắp đồ giùm tôi ừ, Sắp đồ Ngừng chưa Nè nè Ngừng chưa Chúng tôi là cảnh sát Nhờ xe của anh rủ theo xe đằng trước Ok Ok Ê, Nè nè nè nè Nè phải hợp tác cảnh sát chứ Xe đằng Bắt được chưa, bắt được, bắt được chưa Người đâu Uống công rồi Cái gì Chú Phong à, nó chạy rồi hả Tính thả dây dày công cá lớn kẻ ăn cái là quên bỏ câu Không sao, không sao Mình về sẽ có sát điều tra thêm nữa à. <laughs> Làm gì vậy chú Phong Đây là bộ theo dõi Hả? Thank you. brother. à, Vậy điền cái gì chứ anh chàng trẻ Họ đang cúng đó Đừng có nói bậy nha anh chàng trẻ à Không biết ổng làm gì đó hả Coi kỹ là không giống là cúng đâu Hả ừ, Tôi đâu có quen ổng đâu Tôi đâu biết ổng làm gì Thật ra ổng chép lên à Hừ, Sao nói là không biết ổng Tôi đã tìm ra được nó rồi Có thể đi theo dõi Thế chuyện gì Không biết ông làm gì đây nữa hả Vậy dạ. còn nó thì sao Nhổ cây nhang ra thoát khí rồi đó cũng sao Nhổ cây nhang thoát khí Vậy nó Nè Hey, mà Ê, dạ. có người ta đi, lấy cái nhang lẹ ra đi. Ờ, giờ thì lấy ra giùm đi mà. Lấy cái nhang này đi chứ. Lấy giùm đi thì là. Ê dạ, tôi tôi đây đây đây đây. Ê dạ, tôi về. Gì vậy? Ê dạ, ơi, ơi, sao vậy? Đi đi. À, thua thua. Theo lệ cũng phải kiểm soát à, à, Sorry. Bà chủ Cái vụ con trâu Đã bị cảnh sát điều tra Những gì mày đụng tới Bà chủ không có lấy đâu Anh mau chùi sạch vết máu trên trán đi số tiền Để chạy trốn Có tiền Mày cũng không có mạng xài Ờ à? 警察の中にも魔力を知っている者がいたとは準備はい乃木さんルーライ要準備好咗啊来，来，来，来，来。 xe của nó Hey, già giỏi đó nha Chú Phong à, hai tôi bán túi làm xưa nha Xe thì ở đây rồi, nhưng mà không biết nó đâu Theo lẽ là ở trống ừ? Sao chú biết ở trống hả? Để chú nói hết đã Cậu coi kìa Trước cửa phòng trà bàn cường đó Chỉ là nhi chủ kình thiên Ánh sáng khó dụ Khói mù động lại Khó tàn Đồng khí động lại Thành đám âm khí Khí cộng khắp khí âm âm Đúng là nơi các địa phong tán Chú Phong à Bây giờ mình tới điều tra vụ án Chứ không phải coi địa lý Không tin à Nếu mà đem mấy cái này lên tòa làm chứng Chắc chắn là xử chú vào nhà thương điên thôi Tôi chỉ biết bắt hung thủ Không cần biết nhiều Hai hai ba bảy sáu đứng lại Nè Bây giờ anh lập tức tới bộ Biểu người tới khám xe phong tỏa hiện trường Không có lệnh tôi không được làm bậy Ok Xem lần Đây là mảnh lĩnh Có thiệt không đây Bây giờ anh muốn tôi làm thầy phong thủy Hay là muốn tôi làm cảnh sát đây Anh nói đi Nói đi Xin lỗi nha sư phụ Nè chú à Bây giờ với thân phận cấp trên của chú Biểu chú coi chừng chiếc xe giùm tôi Máu lên Nè Tôi sẽ thưa chú đó Tôi sẽ thưa chú Sư phụ à Anh nói sao vậy ừ, Cùng lắm là đổi xe mới rồi Cậu tập vụ không có sao Cậu coi kìa Cái vườn bông rải đầy đất đen Có cây không mọc Chắc chắn là đất dồi Màu, màu vô này là màu trắng chứ Ngoài đen trồng trắng Đất dồi thiệt đó Đi làm gì vậy? Chất compound, phòng thấp, cát dồi càng mang là cách giữ xác của Trung Quốc hồi xưa. Ê à, sao có mấy giây vậy? của cô Kỳ môn độn giáp thiên hạ đang lấy xuất xứ từ Trung Quốc Trong thời kỳ được Hai nơi trung vực giao dịch với nhau Phái em cứu chính là dựng nên trong ngày Nè Chàng mấy trai có lời gì đây Tụ tập xương mù tạp kết Tinh tuyến nghiệp truyền Để đạt đến mục đích Thành thi là thuật Tà môn tả đạo Sư phụ, vậy tức là đã lập đàn linh giới đi vào ma đạo ồ tôi hiểu rồi sư phụ à hồi nãy sư phụ thử miếng ngọc phát giác là không hợp rồi chúng tôi là cánh tạp bắc lương lộc mình chưa phục yêu ma nha sư phụ nè địch tối tài sản vô trọng nguy hiểm lắm vậy mình phải làm sao phải làm nữa hả Tôi sẽ thừa chú thôi nha Nếu cầu thần lại Phật cũng phải phá án đó hả? Thì mướn ông đạo sĩ làm cảnh sát được rồi. hai sư phụ, à, xem làm à tôi điều tra. Nè nè, ăn bơm đi Khiêm hả? Ra ai Nè, chuyện gì hả? Tôi điều tra được chủ nhà, có một quán ăn rồi đó Thiệt Nè, một lát nữa mình bỏ ông lại Tự mình điều tra hả? Không được đâu, cái lũng đi hay hơn Có ông sẽ hư chuyện luôn Anh muốn trái lệnh tôi phải không? Đi à, Chú à, chúng tôi đi coi hát nha nhà phải sư phụ Ờ, hai anh đi đâu vậy? À, đi coi hát Tôi đã có mua đồ về cho anh ăn đi nè Ăn rồi hãy đi à, Thôi khỏi Nè đói quá rồi Nè Chú Biểu chứ đừng đi lung tung mà Cháu biết chú mệt cho nên cố tình mua đồ về cho chú ăn đó mà sao ngon quá đây bom hả Dạ phải Sếp Lâm thích ăn cái này lắm đó À sếp Lâm à Rốt thì nấu chị chú Ờ à, Vụ đó bó tay lắm phải không Đương nhiên là bó tay rồi Xe bị hư Chẳng có đầu mối gì hết Sư phụ à Thật ra có cách gì điều khiển cái xác này không môn mượn sát Có nằm cách thủy quả thổ Mỗi cách đều có bùa một thú. Nhưng mà trên mình của cháu không có gì hết Cháu biết rồi chú à Có phải là chỉ cần tìm được lá bùa Thì có thể biết được người ta bỏ bùa hay không Nhiều chuyện ừ, Rót nhiều nước khác đi chú nhờ Ê Hay à, tới giờ rồi Nè nè đi đi đi Vừa đi vừa ăn mà Mình đi chung Hả? Chú cũng đi hả? Tới nhà sáng Có mình mới được có mình muối mang theo nha đèn tới với bóng đi đầu của nó Khiêng nó ra đi Chạm lửa Dạ Lửa kìa dùng băng bùa Băng bùa? Không sai Băng bùa vô trong người thì sẽ tan Cho nên mình nghiệm sát Chẳng nghiệm ra cái gì hết Chú à Chú giỏi thiệt đó Chuyện khó giải như vậy mà chú cũng nghĩ ra nữa Hay thôi đi Tới giờ rồi Xin lỗi nha Chúng tôi đi Đi Nè sư phụ Đi Nè làm gì vậy khóa ông lại mắc còng pha đâm thôi được nha ở trong này lạnh lắm đó nha hả lạnh gì chứ lạnh không chết đâu đi thì thảm ra đi nhanh lên điều tra xong rồi thả ổng mà đi chờ cái con đã con mẹ mày chơi cái trò gì đây hả thằng khú nào muốn cán tao à chết mẹ nè bắn nó vô hết rồi đưa chìa khóa cho tao Ê, đừng có nổi máu anh hùng nha hả ơi là chìa khóa xe à? đúng đó đúng đó chống lại nó chú phong à chú phong à hành thi kìa lẹ lên đi à, à. Tôi xuống nha, lẹp xuống là chết đó Nói chơi hả? kéo tôi lên đi à, kéo tôi lên cúi chân nha lên đi chậm lấy nè tôi chậm được rồi được rồi nè không được Lên ờ. đi, lên lên đi ờ lại giờ giết ông đi Ờ, sao bây giờ Ba người quá nặng rồi tôi chết quá. Mau chạy đi nữa núp đi cái sư phụ ở đường tới nơi được kìa mau châm lửa đi nè không phải chỗ này ơi mau dậy đi nhà xác bị cháy sập hết rồi đã xảy ra chuyện gì xác án đi xác án xác đánh cảnh sát hay là có người đến cướp xác chết vậy làm sao tôi viết báo cáo đây tôi viết thẳng đi Ban đầu mình đã nói rõ rồi mà Không sai Anh cũng không nên làm chuyện lớn như vậy chứ Sếp Lâm Yes sir Thật ra tại sao xảy ra chuyện này Cậu có chỗ nào không dĩ ổng Cậu cứ nói thẳng ra đi Không có sao đâu Điểm hay điểm xấu cái việc nói ra đi Ông rất là ngoan cố Không nghe lời chỉ huy Cách xếp bán lạc hậu Không có tinh thần khoa học có câu nào nghe hay không Ông là một cảnh sát tốt Cậu nói ảnh là một cảnh sát tốt Tôi làm bổn phận của tôi thôi Cậu vừa nói ông ngoan cố mà Nhưng mà ông có nguyên tắc Mình cũng nói ông xét áo lỗi thời Ông làm rất tốt Nhưng không có căn cứ khoa học Cái vụ này không có khoa học gì cả Vậy tức là cậu tin chứ gì Nếu tôi không tin ông chắc tôi chết rồi Ông đã cứu mạng tôi Nói xong chưa? Nói xong rồi lấy chiếc áo giùm tôi. Được. Nếu hai người cùng đồng lòng như vậy, tôi cùng lắm là không ăn cơm nhà. Tôi ủng hộ cho hai người. Yes sir. Nè, lấy giùm chiếc áo cho ân nhân cứu hộ của ông đi. <laughs> như lạ lắm đó Đừng có nên chết nhát mà Không phải đâu thì tỉnh á hả Hai người Mời qua bên này Mời tự nhiên Sao hả? Gì vậy? Nè anh thấy lạ không vậy? Con nhỏ này lạ lắm á Không biết có nó giống con nhỏ hôm trước nhà hàng không ra hey. Nè nè Vậy là hết sợ rồi phải không? Anh có thôi Tôi không có đâu Thôi đừng điều ra nữa nha ừ. Không được cái gì đâu Anh ngồi đó tôi đi về ha Nè nè, về cái gì chứ, ngồi xuống đi Bây giờ mình điều tra cái vụ ma túy đó Anh muốn sao đây Vừa mở cửa có vài đường hầm và có mấy người mặc đồng phục tới Xe hello với anh Hay là anh tới bắt chúng tôi đi có phải không Không phải đâu Rốt cuộc chúng mình có thể nói chuyện trước mặt được rồi Tôi không quen với cô nói cái gì chứ Tôi cũng không muốn dòng do tam quốc Có phải là nhiều chuyện không nè Tôi nói rồi mà đừng có dịch Nếu anh không chê thì nhận lấy đi Nè nè nè nè là mình không có dính líu với nhau Nếu anh gầy tiếp nữa Thì ôm nhau chết thôi Hay là uống ly rượu trước nha Từ từ suy nghĩ hả Không cần suy nghĩ nữa Nè cô nói là nên hòa nhã phải không hả Vậy chúng ta quyết định vậy nha Tôi về Đi bỏ đi như vậy hình như là thiếu thành ý đó Hả? Thành ý? Thành ý gì hả? Người Trung Quốc có câu Thân thể tất gia là của cha mẹ Tôi cắt tóc sinh thề Kẻ bội ước thì giống như tóc này à, à, à. À, thành ý lắm à, được được được được à, không thành vấn đề thân thể tất gia là của cha mẹ đấu đi à, Đấu đi Thân thể tất gia là của cha mẹ à, Đưa vậy kìa Gọi điện thoại đi Thì ra cao thủ là người khác Ah! やれますか誰かが迎えに来るはずよ私はその人に会いたい à, tìm cách đi sư phụ sư phụ à hồi nãy chúng tôi tôi biết cậu đã trúng yêu rồi hà khí vào tập vậy có cách gì để cứu hay không có người có ba lần quả chỉ có ba liều quả hộp trong thiên linh phải ép vào mạch máu gây nên nhiệt lượng làm huyết khí trái ngầm như vậy làm, làm cho hàm khí sẽ tiêu tan nhưng mà anh mắc hết tri giác rồi Cậu có mà Tôi Tập trung tinh thần Nhắm mắt lại Tôi không có được đâu Tôi sẽ giúp cậu tôi sẽ tới cứu cậu à, tim của anh hình như là đang ngừng đập rồi làm sao bây giờ không sao đâu ừ. mau lấy đồ phong hết các cửa sổ nhanh nhanh lên ờ à. người đạo thuộc đồ tấm gương này sẽ vô hiệu đối với tôi Sư phụ Chú à Chú có rồi không Chú không có sao Sư phụ à làm gì vậy Coi nó ra sao Răng còn chưa Không bị phanh phanh bị để chết mà Nè làm gì đi 那边有车。 menores. 師傅啊，頸就兩地。下次冇做咗。喂，師傅，我上啊，擒賊啫。擒我賊。志峰，咪，嗯，咪你講靚嗰陣。哦，咪你。 आएगा तुमसे वो अजोरे